Xin chào tất cả mọi người Tôi tên là ca Kazu của nhóm Double Wish Hôm nay tôi đến đây bán tầm bì là đặc sản miền Tây đặc sản bạc liêu hiện nay rất rất nóng lắm à, bây giờ là 36 độ à, nóng lắm em thật ra là tôi muốn đi ăn đá tuyết em nghe nói bán tầm bì cũng rất ngon 13 giờ tôi ăn thử bánh tằm bì xíu mạch dư cũng bánh tằm bì là bánh ngọt Đấy <laughs> Không phải đâu Đấy Đến rồi Bánh tằm bì xíu mạch xíu mày xíu ừ, cái này là xíu mày đã xíu xíu món Ê... bên nhật không có bánh này à. bánh hả mì hả thấy cái này là sản phẩm bột mì ngon sốt mỡ chanh là hơi ngọt chắc là cái gì dầu dừa đấy, dừa dừa sốt dừa đó chắc là へえうん 금고 세사미 도레싱 금고 엇? nè 네. 우와, nè Cái cái cái viên mayonnaise không? Ừ, chắc là khổ. À. Cái này là bóng lạnh nha. Hiện nay là rất rất nóng. Nha, cái này là tình cái rất ngon. À. ら冷やしうどんええー、冷やし中華うどんああああああ冷やし中華うどんがいいうどんがそしてセサミがマヨネうんこちゅんうんこ言われよcũng có được xây cơ cải to không rất là ngon tôi hiểu rồi tại sau món này là đặc sản bạc liêu thì bạc liêu là lúc nào cũng nóng lắm nóng hơn thành phố Hồ Chí Minh nên cái này là rất rất cảm thấy ngon tại vì khi ăn bánh tầm biển thì cảm thấy mất nên người miền Tây ít món này mì và mì salad udon mì udon cái này là vì giống nhau nè cái là không có nước nhiều dưới có mì udon và có salad nhưng bánh này là không phải mì udon tôi nghĩ là tôi có thể thấy vì bột mì nhưng mì udon là không phải như vậy mà mì udon là à, à, dài hơn và hơi hơi cứng hơn em ơi chả đá và à, và ăn món hổi hổi cái này nguyên liệu là đây bột mì bột mì <laughs> cái này là này mì bánh tằm là nguyên điều nguyên điều là phải nguyên điều gạo à? <laughs> gạo gạo tôi có thể thấy vì bột mì vì bột mì là bột, bột mì là khi nào ăn bánh tằm ngọt á ờ. Ờ, cái gì? Chim nấu à? Ui. Ui. cảm ơn chị, cảm ơn ạ. Kìa. Ôi. Sai rồi. Khá là nỗi sợ. Không, sai rồi. Các bạn ơi. Cái này là gạo. Cái này là bán tầm bì nhưng cũng có bán tầm mi à. Ừ, bán tầm mì là à, vị ngọt cái này là không phải ngọt và bán tầm mi là vị hư nhăn à, à. dễ bị hư nem mọi người có thể ăn buổi sáng ừ. buổi sáng là của bắn trên đường nhưng buổi chiều buổi trưa là không có bắn à. tôi đang giải thích về bắn thầm mì nhưng tôi chưa bao giờ thấy bắn thầm mì nên không biết rõ à, cái này sự thật là ngon nem nếu các bạn chưa ăn món này thì hãy ăn đi ăn thử đi nhé bị ấp mô và tôi nghĩ là món này là đặc sản bạc liêu nên người miền bắc ít có cơ hội ăn món này nhỉ nên nếu có cơ hội ăn bánh thầm thì thì hãy ăn thử đi nha rất ngon các bạn ơi nếu tiếp video này thì hãy share và subscribe nhé cảm ơn mọi người bye bye tôi tên là Kazu yeah, yeah.